Xin chào các bạn Thì để mời các bạn trong clip ngày hôm nay OK với đến từ hệ thống siêu thị 18.vn của số điện thoại 0977 75 7504, địa chỉ là 302 Hà Huy Giáp phường Thành Lộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ chia sẻ cho các anh nam giờ một cách làm để có thể giúp cho dương vật có thể cương cứng dành cho những nam giới đang trong cái tình trạng với rối loạn cương dương yếu sinh lý thậm chí là liệt dương các bạn ạ Thế là trên tay của mình là dòng sản phẩm thủ cương dương Big được xuất xứ từ nước Mỹ. Thủ cương dương Big cái công dụng chính của nó là sẽ giúp cho cái phân lượng lưu thông máu nên phân dương vật được tăng cao và nhờ vào đó thì cái dương vật nó sẽ cứng cứng tốt hơn và khỏe hơn và cái tác dụng phụ nó sẽ hỗ trợ nắm giữ cho cái vấn đề với kéo dài thêm cái thời gian cuộc yêu giúp cho các anh có thể quan hệ tình dục từ 15 tới 20 phút tùy theo cái sức khỏe của mỗi người thế đồ vợ chặt anh nam giới đang trong việc tình trạng trên bảo dưới không nghe những vật bị yếu lúc lên lúc không thậm chí là không lên được các tình trạng về cửa không cứng các anh muốn cải thiện cái đồ cứng cứng đồ cứng dương của mình thì các anh đều có thể sử dụng sản phẩm thuộc cương dương Big Phoenix được xuất xứ từ nước Mỹ này thì Big Phoenix nó sẽ giúp cho những người đàn ông có thể làm cứng cứng dương vật nâng cao ham muốn tình dục nha bạn thì như các bạn cũng đã biết rồi đấy nếu các anh nam giới cái phân dương vật không thể cứng cứng thì gần như là không thể quan hệ tình dục được các bạn ạ đây dương vật cứng cứng là điều kiện kiên quyết để có thể giúp cho các anh nam giới quan hệ tình dục thì thuộc cương dương bếp penis sẽ giúp cho những anh nam giới như vậy có thể cải thiện được cái chất lượng cực yếu và cái, cải khả năng tình dục của mình một hộp bếp penis sẽ gồm 3 viên đây sẽ gồm 3 viên được nén dễ dàng nang cách sử dụng của nó thì trước những lúc quan hệ tình dục từ 45 tới 60 phút cả này một viên chỉ cần một viên duy nhất đó là đó là sẽ giúp bổ sung cái hóc môn sinh lý cái khả năng tình dục giúp cho các anh nam giới sung mãn và làm tinh khỏe hơn và nên lưu ý rằng những lúc các anh sử dụng các dòng sản phẩm về thuộc cương dương thì hãy tránh tuyệt đối các chất kích thích như rượu và bia để có thể đảm bảo cái tác dụng cao nhất của thuộc cương dương bipenic Thế những anh nam giới nào đang có mong muốn cải thiện cái khả năng cương dương cải thiện khả năng cương cứng của mình thì có thể liên lạc với số điện thoại 0977 75 75 04 hoặc nhắn tin qua Zalo thì bên mình sẽ luôn có nhân viên tư vấn và hỗ trợ cho các bạn. Bên mình sẽ giao hàng toàn quốc, tận nơi, tận nhà nên các bạn hãy cứ yên tâm. Bên cạnh dòng sản phẩm thuộc cương dương Bipenic, bên mình còn cung cấp kèo xếp hammer của Mỹ hay là gel titan giúp làm tỏ và da dương vật trái xịt chỗ xuất tiếng sớm đây còn bây giờ thì mình sẽ xin phép cho tạm biệt hẹn gặp lại các bạn ở các clip bên sau